hay là chờ đền bù ra sổ gì đó thì ờ, họ sẽ viện lý do rằng là cái này không thể nào mà công chứng được thì ờ, sẽ bán bằng cách là viết giấy tay thì cái việc mà viết giấy tay thì không ra công chứng của nhà nước nên không kiểm soát được là cái này đã bán cho bao nhiêu người nên khi là ra công chứng ờ, khi mà mua giấy tay như vậy bạn dễ dàng bị họ sẽ đưa đưa vào cái việc mà là họ sẽ bán cho nhiều người và lúc đó sẽ xảy ra tranh chấp ha rất là mệt mỏi về cái việc này nên hả tuyệt đối không nên mua những cái giấy tờ tay à, vì á, có, nói chung là mình cũng không thể nào kiểm soát được cái việc đó thì à, cái à, ờ, nguyên tắc là khi nếu bạn mua đất thì bạn phải có sổ đỏ còn mua nhà thì phải có sổ hồng có sổ thì hãy mua ha à, rồi cái thứ hai đó là à, cái à, chiêu trò là họ sẽ à, tráo đổi cái à, cái giấy tờ bản chính của bạn thì ờ, khi mà bạn ờ, đăng những cái thông tin bán nhà trên mạng internet thì sẽ có một vài cái trường hợp họ sẽ tìm hiểu họ sẽ ờ, nếu mà họ đã có chủ ý mà muốn gạt bạn thì họ sẽ tìm cách họ ừ, tìm những cái thông tin đó trên mạng và họ sẽ đến họ có thể là là giả làm người mua hoặc họ sẽ là nhà môi giới chẳng hạn thì lúc đó khi mà bạn đưa ra những cái thông tin ha và đưa ra những cái giấy tờ bản chính thì đâu đó họ cũng sẽ hả dùng cái ờ, thủ thuật là trao đổi những cái giấy tờ giả cho bạn và họ lấy cái bản chính thì bạn đừng nghĩ rằng cái chuyện đó không xảy ra nha đã có xảy ra bạn xem những cái video à, những cái kênh ờ, những cái youtube á, những cái video trên youtube á, bạn sẽ thấy được có những cái cảnh mà họ tráo tiền rất là hay họ đưa qua đưa lại đưa qua lại lắc hồi mình mất tiền thì cái sổ này cũng như vậy ha họ sẽ nói chung họ đã muốn làm thì tất nhiên là họ sẽ làm bằng được và khi họ đã có giấy tờ bằng chứng của mình họ sẽ tìm cách à, bán cái tài sản đó cho người khác và mình giữ cái tài sản cái giấy tờ giả và lúc mà mình có một vài trường hợp chỉ khi nào đi ra công chứng bán nhà thật sự thì mới biết là mình đang giữ cái giấy tờ giả à, thì à, đó là cái cũng là một cái chiêu trò của những cái, cái người lừa đảo ha thì à, còn cái à, cái chiêu thứ ba đó là ờ, lừa đảo bán hàng qua vi bằng thì à, khi mà bạn ờ, mua những cái à, loại à, giấy tờ cái tài sản này á, thì thực ra là có thể là nó ở trong cái khu quy hoạch hoặc là do đất xấu hoặc là ờ, họ phân lô trái phép họ sẽ bán những cái tài sản này và có sự chứng nhận à, có sự chứng nhận của thừa phát lại thì đâu đó mình cũng thấy có một cái cơ quan nào đó chứng nhận làm chứng ấy, giống như làm chứng vậy là mình sẽ yên tâm nhưng thật ra cái này cũng cũng rất là nguy hiểm bạn cũng không thể nào mà à, ví dụ như họ có thể làm cái điều đó rất là nhiều lần hoặc là như thế nào đó tại vì không có ra công chứng nên không kiểm soát được khi mà chỉ khi ra công chứng thì à, hồ sơ còn lưu lại trên đó thì bạn phải kiểm tra được à cái nhà này đã bán rồi hay chưa còn mà khi mà chỉ là công chứng à, giống như là ừ, xác nhận của vi bằng á, thì không có cái chuyện đó ha mà cũng nói chung là cũng uh, rất là nguy hiểm nếu mà bạn ờ, dùng cái hình thức này cái chiêu thứ ba đó là uh, chiêu mà họ sẽ sắm nhiều vai để họ có thể lừa gạt bạn ví dụ như là uh, nếu mà bạn muốn mua một cái uh, lô đất nào hay là một cái căn nhà đó bạn đang lưỡng lự là à, giá nó quá cao hay là tôi cũng chưa có uh, chủ ý mà quyết tâm mua bằng được thì họ sẽ dùng cái chiêu bài là họ sẽ cho một người nào đó liên hệ với bạn giống như là à, nói với bạn là tôi muốn mua cái tài sản ở đó ở cái khu vực đó à, thì à, với giá như vậy ha tôi sẵn sàng đặt cọc và tôi rất là thiện chí muốn mua bạn thấy ồ mình cũng ờ, đang mua cái tài sản đó thì bây giờ có người mua với cái giá trên hơn rất là nhiều như vậy thì ờ, mình sẽ mua đặt mua để mình có thể bán lại cho người này đó là vô tình chung bạn đã sập bẫy và bạn sẽ mua với cái giá cao hơn cái giá thị trường rất là nhiều đó là một vài cái chiêu trò của những cái ờ, người ờ, ở bên ngoài họ sẽ lừa gạt bạn khi mà bạn đi mua hoặc là bạn đi bán những cái à, tài sản của bạn ha à, một vài cái thông tin muốn gửi đến bạn à, mong rằng bạn sẽ có những cái kiến thức À, khi mà đi đầu tư à, việc đầu tư của bạn sẽ chắc chắn à, sẽ được gặp thuận lợi nếu bạn tìm hiểu tất cả những cái mánh khóe hay những cái thông tin ở trên internet internet là một cái kênh mà bạn có thể là tìm được rất là nhiều thông tin ở trên đó cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo hãy giúp dùm tôi chia sẻ cái video này cho những người mà họ cần thiết ha và subscribe cái kênh youtube của tôi để bạn có thể nhận được cái video mới nhất khi tôi đăng cái video mới lên xin chào và hẹn gặp lại các bạn